mùa xuân hoa nở đẹp quá nè cô chú anh chị cái cây hoa này màu trắng đó mọi người không biết là cái này là hoa đào hoa cherry gì kia không biết nữa nhưng mà nó nở đẹp quá chừng luôn dưới cái hồ này có tổ của con ngỗng nè cô chú anh chị kim thấy mọi người gọi là con thiên nga đó cứ à, năm nào mà kim thấy đến mùa xuân là con thiên nga này nó cũng nằm ở đây nó ấp trứng nè cô chú anh chị ít bữa là nó sẽ nở ra con đó hồi năm ngoái là kim thấy nở ra hai con xong rồi à, không biết năm nay đang ấp mấy trứng hả mọi người phơi nắng ấm quá chừng à, mỗi lần mà thấy à, mỗi năm là nó đều có đẻ con hết nhưng mà kia không biết là người ta đem những cái con thiên nga con nó đi đâu á cô chú anh chị đem đến chỗ khác á cô chú anh chị ơi buổi chiều về nhà nè cô chú anh chị thì à, Tony sẽ tranh thủ phụ Kim cắt cỏ vườn xong rồi sẽ ráp cái à, nhà đồ chơi cái nhà nhảy nhảy cho Chi đó cô chú anh chị tại vì ngày mai là Tony đi rồi mà đi tới một tháng lận thì phải tranh thủ ráp cho xong để à, cho Chi ở nhà nó chơi đó mùa này ấm rồi mọi người chứ mà đi là Kim sẽ không có ráp được Kim mua cái này là cái đèn năng lượng mặt trời nè cô chú buổi trưa trời nắng là nắng nó chiếu vô cái tấm gương này nè là tối là nó sẽ có cái đèn sáng ra hai con mắt á cỏ này Tony mới cắt hai tuần trước đó mọi người hai tuần trước khi mà Tony đi công tác là đã cắt rồi đó thì à, cái trời này nè mùa nắng ấm á cỏ nó lên cao nhanh lắm cô chú anh chị còn mùa mùa đông á, mà lạnh á, là nó không có lên nó không có dài nó cứ nằm nó ngủ yên đó khi mà trời ấm là nó mọc lên nhanh lắm Eh? Bây giờ ba Chi chuẩn bị ráp đồ chơi cho Chi nè cô chú anh chị Hôm nay Chủ nhật thì có hai anh của Chi đến chơi Nhưng mà chỉ đến buổi trưa thôi mọi người Đến trưa là ở tới chiều là về rồi đó Cũng uh, ờ, 10 ngày rồi hai anh mới gặp lại ba ha Thì uh, gặp có một buổi vậy thôi đó Rồi ngày mai là ba Chi lại đi thêm một tháng nữa rồi cô chú anh chị Hai anh sẽ ờ, phụ ba ráp đồ chơi cho chi nè cô chú cái à, cái nhà này nè cái cái nhà mà nhúng cái nhà mà nhảy nhảy đó gọi là trampoline đó thì uh, mấy bạn lớn tuổi cũng chơi được nữa như mình người lớn cũng chơi được nữa cô chú anh chị nhưng người lớn thì mình chơi là một người thôi tại vì chơi nhiều quá sợ nó nặng quá đó mọi người ba chi đang uh, ráp cái đồ trampoline cho chi nè cô chú anh chị mà ngày hôm nay á, trời chuyển mưa đang thui luôn mọi người hôm nay không có được nắng nha nhưng mà cũng ấm mười mấy độ ấm chứ không có lạnh nhưng mà trời đen thui à Nhìn thấy nhanh như vậy nhưng mà ráp tới mấy tiếng mới xong lận đó cô chú anh chị sau mấy tiếng đồng hồ đã ráp xong rồi nè cô chú anh chị bây giờ thì hết mưa rồi trời hôm nay cũng ấm đó hai anh em đang chơi nè <laughs> cái hoa cherry của Kim cứ cách một ngày là ra ngắm nè cô chú anh chị bữa nay nó nở quá trời nè mới hai ngày trước nó vẫn còn nụ ha mọi người bây giờ nó đã nở rồi nè rồi khóc rồi đó té đụng đâu khóc rồi đó đó bây giờ tóc rồi đó cái này cũng rất là nguy hiểm các cô chú anh chị hai đứa mà nhảy chung một hồi có thể là sẽ bùm sẽ đụng cái đầu đó cho cẩn thận nha con nha nó nó nó thấy chưa thấy chưa thấy chưa chơi cẩn thận đó không có đụng vô đầu là té là đau lắm luôn á đó mấy đứa trẻ em bên này nó thích chơi như vậy á cô chú anh chị đa số là thường là nhà nào mà có trẻ em là hay có cái này lắm có cái nhỏ hơn cũng có ha cô chú anh chị có loại lớn hơn nữa nhưng mà cái này là vừa với chi nè chi nó chơi cái này tới nó lớn luôn nè mọi người hồi năm ngoái là ừ, ba chi đòi mua đó nhưng mà kim thấy à, nguy hiểm với lại chi nó còn nhỏ là không có mua rồi mà chi nó thích chơi cái này nè nó hay đòi đi chơi cái trampoline này nè mấy cái chỗ chơi mà dẫn một lần ba đứa nít đi là cũng mấy chục bản anh đó mọi người cho nên là mình mua cái này luôn về nhà chơi cái này thì có một trăm mấy bản thôi mà mình để mình xài được nhiều năm ha cô chú anh chị với lại bây giờ mùa hè nữa đó cho mấy bé nó chơi đây cho cô chú anh chị xem cái hoa táo bữa nay nó cũng nở rồi mọi người ơi không biết uh, mọi người ngắm hoa có chán không chứ uh, tối ngày kim cứ cho ngắm mấy cái hoa này ngắm hoài nè mà kim ngắm hoài kim không chán mọi người cứ ngày ra ngắm hoài vậy đó chứ sáng ra trưa ra chiều ra mà đi qua đi lại là cũng ngó quay cái đầu lại ngó nữa đó cái cây này nhỏ xíu à nó có bằng ngón tay cái của kim thôi đó nè mà nó cái gốc có bằng ngón tay thôi đó mà nó có hoa nhiều thấy ghê chưa mấy cái chậu ờ, dâu tây nè đã có hoa hết trơn rồi mọi người nhiều hoa lắm nè cái chậu mấy cái dâu này từ năm ngoái á nó nó trái sai lắm nó cứ ra hết đợt bông này tới đợt bông kia đó cô chú anh chị đây nè bây giờ ra bông nhiều lắm nó có trái năm sáu đợt vậy hồi năm ngoái đó xong mùa đông kim đem dẹp vô xong hôm bữa mới đem ra nè hôm qua cái mới tưới phân đó tưới phân cho nó nó nó có chất dinh dưỡng để cho nó trái to nè đây nè cái cây này cũng vậy luôn nó xanh thấy ghê luôn cô chú hôm bữa để trong cái nhà kính đó là nó khô queo à cái lá nó héo hết trơn đó mà đem ra cái nó tươi xanh lại luôn nè thấy tốt cái ghê chưa từ hồi năm ngoái đó mọi người bây giờ vô nhà kim sẽ dọn dẹp nhà cửa nó cái nhà bếp quá trời cái nhà bếp hồi sáng giờ đâu có dọn được đâu mọi người bây giờ sẽ dọn dẹp ở trong đây chiều nay thì không có nấu ăn mọi người chiều nay à, à, ba chi muốn mua đồ ăn ở ngoài á cái gì con nó bà chi á buổi chiều ba chi đi mua rà rán về ăn này cô chú anh chị thấy người anh ông yêu bóng đá mà phải nói là cuồng luôn đó mọi người vừa ăn mà vừa ngồi xem bóng đá chứ ờ, không có đi vô cái phòng ăn mọi người trẻ em người lớn gì cũng rất là yêu thích bóng đá đó cô chú anh chị hai anh em đang nằm tâm sự nè cô chú em chi em ờ, vẽ cái hình gì đó xong rồi lại cho anh xem nè mà nói rủ rỉ rủ rỉ từ hồi nãy giờ hai anh em á Bây giờ cũng 7 giờ mấy tối rồi cô chú ở bên này thì bây giờ 8 giờ mấy gần 9 giờ trời mấy tối mọi người. Bây giờ thì đưa hai anh của Chi về nè cô chú anh chị. Gặp được uh, nửa ngày như vậy đó là bây giờ phải chia tay rồi đó mọi người. Nguyên cái con đường này đầy hoa luôn nè mọi người. Mà năm ngoái Kim đi ở đây rồi. Nhưng mà năm nay á không có dịp đi nữa cô chú anh chị. Tại vì ờ, Tony không có thời gian chở đi á cho nên là hôm nay chỉ chở đi dạo một vòng ở cái đường này thôi để nhìn hoa xong là đi về đó cô chú anh chị chứ vài tuần nữa là nó sẽ rụng hết rồi đó bây giờ bắt đầu rụng rồi nè cô chú cánh hoa đã bay tả tơi rồi đó quá trời đẹp luôn mọi người ơi sống ở trong đây thiệt là mê luôn á trời đau đen nữa kìa oh my ừ. chị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 It's ten to eight. isn't it? What do you want to do?